Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả em ơi Và lần này thì sau khi ban mình ăn được phần tương Thì uh, Ngáo đã nằm trên danh sách phần tương Thì cũng đã có một số phần quà nho nhỏ đó là Vài con ngựa kháng cả đó là chiếu dạ, xích thố Và khoảng ờ, mấy chục bao là bao con thành Và lỡ bao uh, thì tinh thì 5 bao cũng như là tinh hồng cũng 5 bao Và hai hộp uh, nhu tinh và hiệp cốt Và với lại 50 bao phần tương Đó lấy lấy kinh nghiệm nè Rồi chốt cho một k 7 lần 3 Rồi tiếp theo anh em ơi Tiếp theo à, Lỡ hộp Newton hiệp cốt à, Cái này thì hiện tại ở ngoài nó bán vài trăm xu hả Hiện tại bây giờ hai hộp x2 nha em một kim lên 200 xu à, một kim lên 200 xu là tương đương khoảng 500 xu một bao nè Rồi anh em nào mua lên anh em ơi hai cái Long ơi một cả hai hai bao hai túi Có nha hòn di đổ ơi có nha nè Đây một cái hai chân long hai bao newton hiệp cốt một cái hai lòng một tính ra tối nay em em đi theo sói em phụ em em chết đúng ba lần hay bốn lần rồi đó châu vãi chướng em hết máu mới chết nè khi nào mà khải sói khải phụ hết máu mới chết luôn nè rồi một cái hai lần hai tình cốt Hiện tại băng mình vẫn đang cầm một áo Newton anh em Có thì bán lại cho anh Hải bé hoài nha anh em ơi Anh đang mua á, anh Long hơn là 4 triệu 4 triệu anh Long hơn là cướp tay trên đấy chúng ta ông ông mua rồi đấy giá đó là ông mua rồi đấy 4 triệu 4 triệu rồi chốt cho anh Long uh, ờ, k ba mỗi một k hai lòng ba rồi hai là bao hai là bao hiệp cốt một k hai sâu long rồi ngựa nãy thằng mi kìa gì gì mi gì đâu mà đứng sau lúc cứu dùng cái vừa vừa sói vừa chỉnh mà anh em phụ dùng cái chứ giờ kêu xong kêu xong kịp đang quay ra quýnh rồi nè sao nam tiêu phong kịp. thì giờ muốn nói quay ra cứu bây giờ đang gõ bên này đang gõ bên này rồi rồi tiếp theo em ơi rồi à, rồi coi còn món gì nữa ta đây tiếp theo là hàng hết cho anh em Ờ, cái kia cái lỡ bao mà thành chủ phần tường là tí nữa khai sẽ phát lương cho nên gọi là mỗi người một bao cắn như em mà chứ không có đấu giá nha cái đó thì mỗi người một bao cắn lấy kinh nghiệm cho vui coi như là chọn công thành được mình được một trăm lẻ mấy triệu kinh nghiệm đó còn lại bây giờ là hàng hot em ơi ờ, ít hai mươi tại hàng này hàng hot em như thông báo thì một cái túi này là nó nằm tương đương là 3, 3 triệu kinh nghiệm kèm với mở ra hình xuôi rương nhu tình và hiệp cốt tương đương mỗi rương là tương đương sáu bảy trăm xu hình hình là ra được thu nhập lại đó nha và anh em ờ, anh Tùng ơi, anh Tùng ơi. Ơi. Lưu ý giúp em nha. Một cái túi này á, anh cắn ra là có cho mình là hai chục vạn, cứ một túi là hai chục vạn. Đó, sau khi cắn xong trả lại tiền vạn nha em, đợi em mở trống hàng ngày cho anh em ăn nha. Đó, anh chỉ đấu giá là anh lấy kinh nghiệm với lại mở hình xui túi hiệp cốt nhu tình thôi nha anh, còn lại anh mở ra được tiền dạng á thì giao dịch lại cho ban nha thì em sẽ đấu giá với một cái giá mức nhẹ và tiền vạn sẽ giao lại cho ban đó ok chưa ừ. đó ừ. đó Hiện tại hai chục túi này á tương đương là khoảng 60 triệu này, anh vào được 60 triệu mà hên xui là nói chung là được 60 triệu kinh em nghiệm. Ơi. Đó, 60 triệu kinh nghiệm và tiền vạn. Từ từ nha, đem cho anh em hiểu vấn đề tại vì em đấu giá nhiều server nữa. Mình muốn giữ lại để mình ăn chóng hàng ngày không hoặc là gì đó. Kit 20 này. Ờ là gần 60 triệu XP. Có tiền vàng trả ban. Rồi. Hên xui, rương đó rồi đã mất tiêu rồi tới như này nó bị lát ờ, cứ như cứ, cứ như cũ đi cứ uh, giao dịch Ôi, uh, bao à. thì thối lại tiền vạn luôn ngay lúc giao dịch luôn đúng rồi thối lại tiền vạn rút dịch luôn rồi luôn hiện tại cứ cái bao này là qua rồi, rồi cắn hai chục bao hai chục bao một bao là khoảng 3 triệu 3 triệu là 110 triệu 10 triệu không 100 xu này còn 60 triệu là <clears throat> này 60 triệu à, cái này là một kim lên 200 xu rồi lên anh ơi một kim 200 xu ai muốn đấu giá thì lên anh em còn không thì anh Tùng anh mua thôi này à, ra hiệp cốt nhu tình anh em không lỗ nha anh em nếu mà hình hình ra anh em đầm ra hai ba rương là anh em thu lại hơn một kim rồi anh em đó ủa sao em báo được ta để em chốt anh ơi em bị lắc rồi này đấu giá anh ơi rồi một kim một kim cho hai chục bao một kim cho hai nhục bao một kim hai cái này là anh có kinh nghiệm nha anh em kinh nghiệm như lại hình xui rương như tình hiệp gốc của anh long vừa đấu nha anh em đó hình xui của anh em hai kim hai kim tiêu tí hai kim năm đó anh em thấy sao em cứ làm giá đi rồi lần sau em sẽ có cái giá cho anh em giá chuẩn rồi lúc đó mình đấu cho nó nhẹ nè cho nó khỏe hai kim năm cho anh tùng lần một hai kim sáu cho tiểu long nữ Ủa, lên hai trăm xu hả? Lên hai trăm xu mà anh, hai kim năm, hai kim bảy mới được hai kim năm anh em đấu gần cao lương gần cao anh em có đây không có vấn đề ngại cả đã vô đấu giá là cứ đấu gần cao lương em gần cao cố gắng là vì ban còn đẩy lương công thành cho nó cao cao một tí hai kim năm anh là anh long có lên không ok hai kim năm lòng một hai kim năm lòng một lỡ sai cái việc lên lại kỹ kỹ quá kỹ đúng không hai kim năm lòng một anh em ơi đó lần lần đầu tiên á nhiều khi là anh em cũng Nói chung tương đương một túi này là 100 xu là bình thường đó hai chục túi là 2k hai kim là bình thường đó đó 100 xu mở ra hên xui rương nhiêu tình hiệp cốt nhiêu tình luôn rồi còn cái từ khi nó ra cái rương hiệp cốt nhiêu tình thì anh em mở là tiếp tục hên xui ra đồ hên xui nữa <laughs> rồi hai anh em lần hai anh em lần hai anh em lần hai 3k cho Khánh Banh một cái nhảy bước nhảy quá đẹp cho Khánh Banh 3k bước nhảy Hoàng Vũ bước nhảy Hoàng Vũ 3k lần một cho Khánh Banh Khánh Đăng Khánh Khánh Đăng Khánh Đăng Khánh Đăng Khánh Đăng nhầm dưới một con Khánh Banh nào băng nào đó ba k lần một ừ, có một con Khánh Banh chụp ba k hai cho anh Tùng ba k hai lần một đó. 3 k 2 lần một chúng ta chỉ có 100 túi nha anh em ơi đấu được 5 lần thôi là hết đó 100 túi thôi một ngày anh em cắn được 50 túi là tương đương khoảng 100 đến 150 ờ, triệu bấm phần game nha 3k lần 2 3k2 lần 2 3k2 lần 2 10 giây này chốt cái này có hạn đúng không hả Khải? À, cái này túi này là có hạn anh ơi Trong vòng 17, 18, 19, 3 ngày liên tiếp anh ơi 3 ngày liên tiếp Và bây giờ anh đấu rồi anh lấy anh cắn luôn là hợp lý anh, anh ờ, Bây giờ anh đấu xong lấy cắn luôn là hợp lý Trước 12 giờ là được một ngày anh là được 3 ngày á rồi chốt rồi tiếp theo túi tiếp theo anh em lên thoải mái đi này em không không bước nhảy nữa mà bây giờ em một kim năm anh em lên thoải mái rồi 23 tiếp theo anh em ơi một kim năm anh em lên thoải mái 100 200 300 tỷ anh em luôn gõ nó chặt chỗ anh em ơi tuần đầu anh Tùng 3k2 để em ghi lên danh sách tuần đầu này 20 bao này bằng 3 ngàn hai xu em thống kê rõ ràng trên kia nha anh em cứ tí nữa em ram gom xu thôi hai k hai cho anh em tuyên phong ở bot tí ơi ôm bot tí hai k hai đó quá ok luôn em ơi lâu lâu ăn được cái thành thực sự là ba tuần rồi bán được một cái thành thực sự là đó là một cái gì đó là ờ, quá cố gắng của anh em cũng như là tất cả anh em trong ban ba k hai cho anh Tùng ba k hai lần một ba k hai lần một cứ tầm 15 giây là nhảy một bước nha anh em anh em cứ tranh thủ đấu mình lên thì ông nữ ba k tư Trải nghiệm anh em nhiều anh em rất nhiều anh em muốn trải nghiệm ơi ờ, chết chết Gì chết Ồ má con cá kiếm chết hoài vậy ta Không hiểu con này yếu vãi chướng luôn Yếu sinh lý Nó mi ờ. búp vậy mà sao mà nó chết được hay gì ta Nghe mi búp chết búp dài mà nó chết được hay thì Yếu sinh lý mà Nghe mi này chịu rồi Hai ba k 4 lần hai À, Đồ, má gà kiếm trên hoài không? Hai lần. Tiểu đồng nữ nó mặc à, nó mặc áo vô tình đâu nó trưởng đau lắm ừ. không không do anh kéo xe mà em anh kéo xe mà em anh kéo xe mà vừa đấu giá nữa rồi ok ba k tư lần ba cho anh tùng rồi tiếp theo lần mới nè ơi lên một kim năm lên ba k tư cho long mà anh long á à long long anh long 20 bao nói nói xong tí lên tùng Đang tư. nói gì làm tao có đấu đâu mà được được hưởng luôn á tiếp theo tiếp theo tiếp theo à, tiếp theo bao tiếp theo nè ơi hai chục bao tiếp theo à mùi kem à một k năm một k năm có mùi kia gì hai k chú vào đăng lên mạnh năm lên mạnh năm hai k hai chiều thăm vào đúng rồi à, vũ quang này đúng rồi vũ quang ơi cái à, cầm mẹ cú đấm thép hình à, như cái này là một ngày ăn được 50 hộp không bao không ngày ăn được 50 bao này ăn 50 bao 50 bao tương đương hơn trăm triệu á 3k cho tiểu long nữ 3k tiểu long nữ Cài Khánh Đăng kìa ba k khánh đăng khánh đăng sao đây ba k ba k hai 3 3k2 lần 1 đang hai lần một ba k hai lần một đánh gom gom vậy anh em ơi quýnh lọn lọn chút chết đó ba k tư ba k tư lần một đấu giá thì đấu giá nhưng phải gom quấn tập trung như anh em đúng rồi <laughs> đó gắt kiếm đấu giá mà không tập trung chết rồi đó ờ gắt kiếm đấu giá không tập trung chết đó đồ chết thiệt ơi ơi ơi ba cái tư lần hai ba tư lần hai vô ông boss này vô ông boss này boss kìa nó kìa thổ thổ từ từ từ từ từ từ boss này ơi ba cái tư lần hai cho anh tùng Quái vui quá Rồi, chốt cho anh Tùng uh, 3 k 4 lần 3 Rồi, 3 k 4 lần 3, 20 bao Tiếp theo, 3 ngàn tư cho anh Tùng Rồi, tiếp theo em ơi Lúc đấy rồi, gạo chị Xuân chưa Bao tiếp theo Bao thứ 80, bao thứ 80, bao thứ 80 Tuần thứ tư, tuần thứ tư Ruột, 3k cho tiểu long nữ luôn 3k lần 1 3k lần 1 thì nữa 3k làm còn chết kìa nha máu đâu còn nửa máu rồi 3 k hai cho anh Tùng 3 k hai lần một Ừ Vũ Quang ơi Giờ dư gạt gắt kiếm mới bán là gắt kiếm nè anh em Anh em nào mua gạt gắt kiếm thì alo anh em ơi 10 giá là mừng tịch rồi đồ đạc cũng tầm trung ok anh em Giá truyền kháng cả 14 kháng lô 12 luôn nè em 3 k hai lần một 3 k hai lần hai 10 dài 15 dài nữa chốt Rồi Dây chuyền bán 7 của anh mà thằng kia nó hỏi bây giờ bán chính kim 3k4 Chính kim hả? À? Chính kim bán chi? Ừ Ừ, kim lực cạn xương 3k4 lần 1 chuẩn bị ừ. mắt kêu chuẩn bị mắt kêu nha anh em bị mắt kêu nha vừa đánh vừa giật ả luôn mà độ em thấy ghê chưa mà mà khải biết thằng đó hồi bữa thằng mà thằng mắt nói kêu nha anh em xong rồi mắt kêu nha anh em ơi bên em ba k tư lần một đứng vô đứng vô à, thằng thằng hồi bữa nó, nó hỏi anh á nó, nó hỏi uh, gì mà bán 30 kim như vậy ừ. nó kêu với bạn thượng trí thì mình bớt cho hai mươi hai kim ba k tư lần hai trời ơi cái may mắn bộ may mắn 21 nó bán có 2 triệu à Ơi vậy thôi ông đi mua băng bộ 21 đi ông mua sợi chuyện với bản bẻ chi ừ <laughs> sợi chuyện bản bẻ đẳng cấp của người ta rồi ba k tư lần hai năm ơi 10 giây nữa chốt cho khánh Bình, khánh đăng 3 k tư lần 2 5 giây chốt mắt kêu nha mắt kêu nha đánh từ từ gom này đừng là chết nha ừ. rồi chốt một khăn băng này cứ gom dùng khải cái này ơi 20 bao trải nghiệm này 3 k tư khánh đành rồi 23 cuối cùng rồi em ơi 23 cuối cùng 23 cuối cùng cho 100 bao đó 3k2 cho tiểu long nữ lần 1 3 k tư cho anh Tùng ba tư nhân tùng lần một làm như anh tùng anh biết mình là đấu với đó luôn á ta vô thẳng vấn đề sẵn rồi vô thẳng vấn đề vấn đề <laughs> buồn ba tư lần một ba tư lần một em trúng một lần rồi còn gì ừ, nữa ừ, trúng một lần chia cho anh em một ừ. tí bây giờ mà ôi <laughs> chị chị luôn em lên ba sáu đấu tiếp ừ. chị chị <laughs> nhường cho mỗi em một tí trải nghiệm đúng rồi nhường em đó lần sau là anh tùng anh lầm hết đó không có cơ hội anh em đâu ba cái tư lần hai ba tư lần hai anh em, 20 bao. tư lần hai Bây giờ thằng à, 36 không phải long anh nhường ngay nói thật. Ừ. tư lần 2. 15 giây nữa anh kết thúc. Ơi, anh em đấu đi, cái này anh thiệt á vừa kinh nghiệm lỡ khi anh hên anh, mở ra sao anh em. Đúng rồi. Rồi. Chốt cho anh Tùng tư lần 3. Rồi xong, 23 cuối cùng hết. Em để lấy ơi, đánh đà. Rồi, tiếp theo nè. Chuẩn bị là còn 5 bộ tinh thần, 5 bộ thủy tinh. Cái này vấn đề này á, hiện tại Khải nghĩ là anh em nào cũng dư đúng không? thế là anh em muốn đấu như thế nào Khải cho đấu luôn em ơi, đấu nha, đấu nha cho rẻ, đấu luôn lấy tiền luôn nha. Đây. À, đầu tiên 5 bộ thủy tinh đi. 5 bộ thủy tinh là tương đương là 15 viên nha năm, 15 viên nha năm. 15 viên nha. Tinh hồng, tinh hồng có hạn dùng cả. Ờ, để mình coi. Con quá con quá này mà con quá đi. Thủy tinh trước này à, ờ, có hàng dùng cũng 3 ngày anh ơi nói chung là cứ mở ra là không sao nha hiện tại cái túi á, thì hàng 3 ngày nhưng mà mở ra là không hàng sử dụng nha anh mở ra làm vĩnh à đúng rồi mở ra làm viện 15 viên 15 viên tương Chứ đương là nó không không vĩnh viễn sao mở được 800 xu lên 100 xu nói chung là tất cả mọi đấu giá đều đỡ nửa giá cho anh em đấu em. tất cả đều nửa giá cho anh em đấu nha anh em ơi 15 viên 15 viên 8 xu tương đương một viên 50 xu đó tương đương một một viên 50 xu nha anh em đó lưu ý nha cái bộ này thì chỉ có 3 ngày thời hạn nha anh em anh em mở anh em đấu Chị xong anh em, anh em mở ra anh em mở ra cho nó khỏi mất mất thời hạn nha anh em 800 xu lần một còn anh em nào muốn mua hai bao ba bao đó thì có thể xong rồi bảo ông tí nó chia sẻ lại tại vì mấy cái này anh em chắc cũng nhiều anh em mình đợi không đỡ làm gì tại tỷ cũng đâu bao nhiêu đâu 15 viên rồi còn nào anh em mà thích ở ờ, uh, mình thích mua hai bao thì cứ chat lên ưu tiên mua hai bao luôn đó chứ giờ không ai đấu cạnh nghĩ năm bao đúng rồi hỏi nha chứ phần hỏi nha đánh được đánh xong này bị tách tách đánh quá bị tách đánh quá như nào rồi cứ đánh boss đánh boss nam ơi rồi tắm trong lần hai quá rẻ thuộc trận quýnh em súng của xứ quý một k cho tiểu long nữ với 15 viên thủy tinh đủ bộ này chuyên gia hóng binh là cần đấu cái này thì em đấu làm cái gì em giờ lấy thủy tinh em cứ họ gọi anh em đưa cho hóng binh ông hóng binh hóng binh huấn binh anh ơi hóng binh hóng binh anh đưa cho anh đưa về có không <laughs> đâu không anh cứ nói vậy giả đoạn đâu cho tiền ba cơm Đấy, tới cầu tô, tới cầu tô, tới cầu tô, tới cầu tô, tới cầu tô. Rồi. Dính ô tô bà nội tắt không kịp. <laughs> Một kim lần hai. Ông đỡ ý. <laughs> Đó, mình Đồ. đến ải này cũng phẳng đào nè, bắt ải. Cuốn con Facebook bồ rồi nè. Bên này Khải cũng báo là tách ô tô rồi đó. Không biết anh em cuối cùng cùng ải không không biết. <laughs> Sao cái tim nó bất ổn quá vậy? Quá. Làm làm dân. À, tách ô tô nha. Làm tiền cũng giao dịch trả nè em em ơi, em em đem nhiều tiền lắm á. Rồi, đánh đi em ơi. Anh em cái bàn thiếu thiếu dừng đánh đi em rồi lần ba cho anh tùng quân cho anh long ngàn mì bốc đi bùi thị tinh bùi bùi bùi cái phi phi phi bùi cái ngàn mì bốc nè rồi anh ngồi ý kiến này này Trời. chính ra cái, cái thủy tinh cái tinh hồng này em để cho một con của bang giữ thì em em đang định giải đó mà anh em thức đấu em đó rồi em đang định giữ lại cho bang mà hoa bây giờ anh nghĩ là để thì... đi để để lại nói chung là đi, đi đấu ơi biết sao không do nói chung là nhiều anh em ý kiến đúng nhưng vấn đề là thực sự em không đấu là nhiều anh em bảo em lầm lại ăn chặn thực sự em khó chịu lắm thực sự là cứ đấu hết rồi ừ tự động mua này bao nhiêu người ừ. chứng kiến em cơ quan chứng kiến nói chung là thực sự mấy cái này thực sự không bao nhiêu mà chủ yếu anh em thôi tức là cứ anh em nào chủ yếu đồng ý là được đồng ý là được tùy tùy phục vụ công thành này tùy phục vụ lôi đài này là phát hồi, trước em yeah, yeah, yeah. rồi dạ, tiếp dạ, tục em ơi còn nếu dạ, không đâu ngừng bỏ cái này đi bỏ không đấu nha ngừng ok bỏ gom lại ba rồi bỏ đi gom lại nè thứ nhất á rồi bây giờ búp búp của bang ok chưa đó rồi ok anh tùng nói rõ là anh em đồng ý là ngừng nha anh em đó không đấu nữa chứ mấy cái này em còn nhiều nữa ờ, em em đâu cần làm gì đâu đủ yếu anh em trong ban cần nhiều Rồi ok rồi, tạo tại bây nè, tất cả anh em đấu giá dìa dùng Khải, Phượng Tường Nam giao dịch anh em ơi. Tất cả anh em dìa Khải, Phượng Tường Nam. Rồi, vào việc uh, giao dịch đồ anh em ơi. Rồi. Không có anh gì, gì nó mất năm ED nó ăn hết nữa rồi. Phượng Tường Nam anh em, Phượng Tường Nam anh em ơi. Rồi, để em lấy nè. Anh em nào đấu giá cái gì? Anh em nào đấu giá cái gì? Ba kim tư với lại cái gì ta? Cứ gì chuẩn bị tiền rồi giao dịch. Đó. Em có thống kê cho những phần thông báo lương quỷ nè, lên đó kích giùm em cái ba ba kim tư đề của anh là gì ta quên rồi ok ok rồi thông báo luôn quỹ rồi tất cả anh em rảnh rảnh tay luôn này tất cả anh em rảnh tay về phường tường nam luôn rồi cứ đứng giao dịch cái hộp quà cắn một cái là được 3 ờ, triệu kinh nghiệm này em ơi cái hộp này hộp quà phường tường em ơi nên là cứ ờ, tất cả anh em đánh công thành đều có hết hiện tại là mình 60 chục đây bao thì khải ưu... bao là bốn trong dạng đúng ta ưu tiên nhân tùng ba bao rồi thì lại là mỗi người một bao còn có khi khải mo được tại vì nhiều khi à, khải nhiều nhưng mà khải không cần nhiều đâu khải chỉ cần quạt đường môn thôi Đó rồi 60 bao đúng 10 kim cả nhá đâu anh ơi anh Tùng rồi anh Tùng à, uh, 60 bao chính xác đúng 10 kim giờ anh đây rồi ưu tiên anh Tùng trước này bằng việc này em dọn anh đây đó thu hết em em cập nhật hết rồi anh em anh em cái việc uh, kích lên là anh em nhìn vào cái cái số lượng mình như thế nào là đủ hay không là anh em tự biết nè rồi không kèm đồng nha Uầy, rồi ai đóng ngựa này nọ gì lấy luôn em ơi <laughs> đó. không kèm quýnh ngon nha đó nói chung là anh em nữa thôi ban mình thu nhập cái gì hàng ngày bao nhiêu như thế nào đều có thông báo phần thông báo lương quỹ đó cộng hết em cố gắng ngày nào online gì là cũng tốt anh em đúng rồi Lương rồi anh là anh đang phong dịch ngựa một cả bảy nè anh đang Tiên Phong là con uh, xích thố hả? À? Xích thố ok, xích thố nè, cá bảy nè. Rồi. Đó, lâu lâu được phần đấu giá được đỡ tổng thử hôm nay đấu giá được bao nhiêu kim cho nè. Rồi, anh Long ai ưu tiên trước trước này ai giao dịch cả em ơi rồi cứ, cứ, cứ chuẩn bị tiền này đúng tiền mình giao dịch đó anh long 3 k tư nè rồi dưới hai cái túi kia nữa là mà anh long là 4 k 6 4 k 6 4 k 6 4 k 6 cái gì nữa ờ, thì 4 k 6 đó như vậy rồi lại bốn trăm dạng luôn nha bốn trăm dạng à, đúng rồi đúng rồi à, lâu lâu lâu anh anh tùng ơi anh anh anh anh cắn có thử là một bao nhiêu tiền rồi giao dịch lại em tiền dạng nha cứ đồng ý anh từ từ Ủa sao không đưa luôn cái túi kia trời ok anh em ra anh giao dịch lại tiền vàng anh anh cắn thử một bao là đúng hai chục dạng như em nói không đúng hai chục dạng không hay ba chục không đưa luôn cái túi kia cắn để, để, thử đi đây giao dịch lại long anh dạ. sao dịch lại giao dịch túi luôn khải ơi một trăm một túi bao nhiêu 50 vạn một túi Rồi một túi 50 vạn cứ có bao nhiêu tiền dạng giao dịch là hết cho em là được Là anh ừ. anh anh Tùng là 60 bao Là cứ nhân lên 50 là bao nhiêu tiền giao dịch là em 630 3 nghìn Rồi 3 nghìn rồi Đây đây đây Anh, anh Long là anh Long cắn 1 ngàn dạng giao dịch là em nha Ờ, ờ cắn đây đưa ờ, 400 dạng rồi nha Ờ Ờ nữa 400 dạng chưa ta anh đưa rồi rồi cho anh một cái hộp quà thành chủ nữa rồi ok ok là có bốn trăm dạng của anh long rồi giao dịch ơi giao dịch giao dịch là đưa thêm cái hộp kia kìa sáu dạng luôn nè rồi rồi đợi tí nè luôn cái cái cái cái cái, cái gì à, rồi cái cái thưởng công thành rồi một bao được mấy dạng nữa đó tại vì lâu quá không nhớ nè hồi xưa là khả nhớ là mấy chục dạng gì đó nhưng mà cứ một bao năm chục vạn ừ được có tiền dạng như nè rồi tiếp tục anh em ơi tiếp tục rồi nè rồi anh em nào đấu giá đâu giao dịch ngựa nè rồi giao dịch khánh đăng ơi nha giao dịch cánh đăng rồi trời ơi ra đúng một rương hiệp cốt ngon nó ngon rồi có kinh nghiệm từng rương hiệp cốt quá đẹp rồi khánh đăng là ủa khánh đăng mua gì được nhiều rồi à khánh đăng một ngựa luôn một ngựa à, hai kim với lại ba ngàn tư là năm ngàn tư rồi ok khánh à. đăng năm ngàn tư và tặng một Mở cái cục hộp kinh nghiệm 20 túi rồi rồi đúng tiền này rồi khánh đăng khánh đăng khánh đăng xong cái này giao dịch lại em một ca dạng nha 20 túi nha một ca dạng rồi anh Tùng 3k rồi đó rồi này anh em ơi tất cả anh em gì nhận giùm khải mỗi người một túi cho vui anh em ơi mỗi người một túi uh, mấy triệu kinh nghiệm anh em ơi tự động vô dịch khải luôn đi anh em nhanh thay thêm một túi đây đây ok nãy anh đưa anh ba túi cho ta ba túi rồi nhưng mà anh tính là được ăn được bốn túi đó ok ok ok em đưa thêm một túi nữa. anh, anh anh đưa ba nghìn vạn luôn nhá rồi đưa ba nghìn vạn luôn đó Vậy rồi, em, rồi em sẽ thống cơ là ba mình... đường ra <laughs> ra nhìn ba <laughs> cái gì Hiệp rồi anh em xem thống kê nha và 100 túi mình sẽ được 5 ngàn dạng nha em đó anh em lưu ý nha rồi xem em tổng thu ngày hôm nay bao nhiêu là em rõ cho anh em xem rồi ok anh Tùng này tiếp theo này ai chưa nhận cái túi này nhận cái này em ơi được khải đừng cho đừng môn cắn túi này trước rồi rồi anh em vừa nhận túi này em ơi phường tường nam phường tường nam đừng bơ tơ anh em sao nhiều hơn bơ tơ em nhiều dữ rồi anh em ơi ôi khánh đang nhận chưa khánh đang nãy nhận túi này rồi mà à à, à đưa lại ngân dạng ok anh ơi rồi đủ đủ năm cây dạ đó ui tính ra phần thưởng lâu lắm rồi mình không nhớ luôn em một bao tới năm chục vạn lần nè nên là khải đấu giá cho em với một giá nhẹ rồi lấy kinh nghiệm thôi tiền vạn vẫn thu lại cho ba đó tiền vạn vẫn thu lại cho ba rồi mở ba rương liên tiếp luôn mà không được kỳ lấy túi anh em ơi giao dịch lấy túi anh em ơi cứ túi này là anh em cắn được bốn bốn bốn triệu hay năm triệu anh Tùng cái túi ờ, phần thưởng á mười triệu cái túi phần thưởng bao nhiêu anh túi anh cắn được 10 triệu á rồi 10 triệu ok 10 triệu đúng không 10 triệu ok rồi Cứ ưu tiên cho anh Tùng nha anh em 10, 10 triệu, triệu đâu triệu Túi đó là ăn hên xui kinh nghiệm nha anh em Em được 10 Ủa, triệu nè, em được 10 triệu mà Anh có 10 triệu mà là ờ, túi ừ. đó Đâu à, đây ăn có 2 triệu Ồ, oh, số lệ em ăn được 10 tuổi 10 triệu mà túi vườn tường anh em Cái này là tất cả anh em dạ, đánh trong thành đều nhận được nha Hên à, rồi Ôi đưa em chục bạn chi túi được không? Không cần em ơi, không cần em ơi cái túi này là em em đánh công thành là em được nhận không cần giao dịch tiền rồi giao dịch em ơi rồi cái này là ít hôm phát lương kèm với túi này nhưng mà khải phát trước cái đợt hết hạn nữa phát trước cái đợt hết hạn rồi anh em nào còn nào thức thì nhận còn không thức thì thôi tại vì nó có vài chục túi thôi có bốn à, thằng đi bên bên nào á thằng đi uh, đi trên tính ra anh tùng thắng một trận công thành mình Kịp trên, ok đúng không anh tùng quá ok luôn không ừ. mình mình mình mình mà không có thanh là mình thấy mình mình thọt người ta quá trời luôn anh tùng ừ, thọt quá trời luôn mặt mũi mình là ở đó đúng không anh tùng rồi rồi rồi rồi rồi rồi em được phần tường kinh nghiệm anh em cố gắng ờ, cứ dạy mà phát huy nè từng sâu gắn online như dạy mà phát huy rồi cho tay nhiêu dịch em ơi ít lần anh em tôi có thấy rồi vừa ăn thành xong rồi hai nung vú đang lên kênh thế giới rồi mấy bà gáy nữa đi ec bc <laughs> thôi thôi thôi hai nung vú rồi chết luôn cá này à, chết chết hai nung vú chết lên luôn bà gáy nữa đi <laughs> thôi anh em chơi vui vẻ bạn mình chơi vui vẻ thôi năm <laughs> à, hai nung vú chơi càng quá đó, ờ. cái này thành ra ờ, chỉ vừa ra thành là phá đang còn tới chớ được ừ. vui thôi đừng vui quá nè mình chơi lâu dài nè rồi giao dịch em ơi tiêu tới rồi em ơi vui vẻ thôi nè hôm nay là biết Ủa, là... cắn không, không cái cắn đâu cái dạng là tiền dạng là tệ không có cái này không có tiền dạng cái này không có tiền dạng cái của những anh tùng với anh long mua mới có tiền dạng nè còn cái này là là được thưởng ừ cái này là được thưởng nên là không không có tiền dạng đâu chỉ có kinh nghiệm thôi ai lái nữa em ơi ai chưa lái nữa như hương nãy lấy cho ta nãy giao dịch mấy lần mà chưa lấy hả chưa chưa chưa ok ok rồi tí tí uh, cái gì làm nhiệm vụ anh 40 quả đó rồi giao dịch anh sau tiền nha em còn ngày mai cứ gì em làm nha anh em như hương phụ em đấu giá quả dùng cái nha đồ, đồ boss dùng cái nha ok okay, cứ thống cơ lên hàng ngày bao nhiêu như em vậy rồi rồi dùng em cái được rồi còn ai lái nữa em ơi còn uh, còn lại là dư hai uh, à, 15 viên thiện tinh và dư uh, 30 viên tinh hồng đó như anh em thống cơ là anh em bảo là đỡ lại cho ban đó cần gì là cứ hú cả đưa đó chứ giờ có đâu giá không chả bao nhiêu à, mà người ít người nhiều nó mệt mới bán nữa. được mới bán được có 15 15 ờ, quả giao dịch K2 không chạy. không, em cứ cầm đi em em giao dịch cố gắng ngày nào cũng giao dịch kinh ban bán cho mình kinh ban là được cứ uh, của ban à. nói chung là của bang rồi dịch bon bon đây ừ. Ờ. ừ. rồi ngày mai nữa nói chung ngày mai cũng nhiều quả nữa thì cứ dạy mình làm thôi còn khi nào cảm giác nhiều quả quá thì mình tục giá lại cho anh em đó nhưng, ờ. nhưng nhưng mà phải phải ra trước được 40 quả đó nha tại vì 40 quả đó anh đã vô cái lương là 80 xu một quả rồi hiểu không đó rồi, rồi. ừ phải ra được 40 quả đó trước còn cái quả sâu của như hương này có thể giảm giá lúc đó anh em tính xong tại vì nếu mà nhiều quả nha còn trung bình ít ít thì cứ vẫn như cũ thôi đợi giữ lương nữa thấp quá không có lương đâu rồi còn ai lái nữa anh em ơi rồi mà anh em online uh, buổi tối 55 ạc buổi trưa về 5 ạc lại là nhặt trăm vé ừ là khắc liền đúng không cả ngày cả ngày hôm nay là hôm qua là mình nhặt năm mấy quả nữa năm mấy năm chục quả ấy. Vậy cái tuần lùa ba miền chết hết rồi mới lần lần hai mươi chín Ừ tuần tuần mà đại ba miền chết hết luôn á ừ. Rồi ok anh em ơi anh em cho anh em xem sơ qua trọng công thành lúc nãy là ban mình ăn được à, phường Tương Rồi Thiên Đới ăn được biển Kinh Và Lâm An là ba miền và tuần này chắc chắn anh em sẽ có một diễn ra một trận à, thiên tử giữa thiên đớ và ba miền sẽ khốc liệt ở thứ hai tuần này và dương châu là đại Tiêu Giao mong men ăn được hai thành đó là Tương Dương và Đại Lý thực sự quá gơ và Tiếu Ngạo ăn được thành Đô nó tiêu giờ nó mi hay ta ừ. nó đi hết chỗ này tao khác em thấy gần phút cuối nó cũng lùi cho tiêu nó lùi cho phần tường mình nữa gần chục bạn em thấy không nó tán đội hình nó ra đi em tán đội hình nó ra đi má làm lòng lòng lúc đó biếu nít luôn rồi biếu biếu biếu anh em chạy lên đường kênh hết mẹ là giờ quăng ngựa lại đâu tiệt thì đấy nó tăng hơn cuối mọi người bảo chạy sang kia thấy lao vào tổng 6 giờ thứ mình bảo rồi anh em nào vừa nhận tiếp tục anh em ơi cho tay nhận chưa em rồi ờ, đỡ anh em nào chưa nhận rồi rồi anh ơi em nhận nãy rồi ok rồi giờ em uh, Thiếu Lâm gần úp cấp rồi Má này ngày mày chết uống thiệt sự luôn đầu ngày nay quên cắn lệnh bài phong độ mất mất mất việc quá không cắn lệnh bài phong độ này bây giờ phải mua trăm xu cắn nữa mà toàn toàn toàn muốn trăm xu cắn ba ạt luôn chưa ạt nào ôi ông nào ông nào vừa ngồi game mà vừa ngáy rồi chết chết chết nào ấy im im <laughs> im ông nào gáy rồi ngàn to vãi không là ngáy luôn rồi ta Oliver ông nào gáy to vậy không là bạn buồn ngủ chi đâu ờ phone vừa nãy thấy nghe nó buồn ngủ lắm rồi ông nào nghĩ thôi chứ ờ, rồi ok cảm ơn anh em đã theo dõi video và đừng quên ờ, đỡ lại cho khải cũng như là ban ngáo một like chia sẻ một video này nha anh em ơi và tổng cái doanh thu ngày hôm nay thì đỡ khải xem ờ ủa để cho anh em xem nha vừa rồi khải nhận là lấy ra ba trăm xu được từ từ khải tôi là video ấy. không phải có ba đâu <laughs> Bây giờ ba trăm em đủ anh em đồ anh em trên youtube anh em đều có hay mua ạc vô bên chơi nha ừ à, nhớ cậu bà qua nhớ cậu bà qua bà không gì nó dốc nó láo gì hết à khải lùm 200 xu của bang nữa khải bỏ là 200 xu của bang như nào à ok vừa rồi khải lùm 200 xu khải mua cái hộp kia